孤独。 giờ yuan yo có ua lu nó có lu xua luôn xin đời cu bon nó cu lu xia mu lu ki tre 手。 sang tu lu chùa thó tí xuyên gia sư chế ta giờ lưu